em đến phòng game của BBT thì em nên tập máy này cho biết cái máy tập chuột cái Tập về quýnh bồ Máu đây Không phải ép mà anh gán dẫn cái lưng ra chỗ đẹp Thằng camera đang quay làm sao Thôi thôi ép gì mà ép Vô à. Vô Vô Cưng lên Nhầm nhò gì Xuống từ từ em Không xuống nhầm quá sốc tạ đụng nhẹ nhẹ vậy cũng được đụng nhẹ nhẹ gì cho nó nó cả nó nghe con con cũng được ép là vậy nè đó ép vậy mới là ép nè đó. <laughs> Diêm nữ tâm kinh Cực phẩm Zimmer Thước tha đầy mạnh mẽ Rồi bây giờ anh à, anh chỉ em một bài tập khác Bài tập này à, à cũng khá là đặc biệt Giang hồ đất có lắm Cái máy tập cái dạng này nó kêu là máy BBL BBL nhớ nha nhớ nha BBL thì uh, sau buổi tập này có một bài tập nhỏ nhỏ về cho nhà em em em về nhà đó em lấy điện thoại em lên lướt mạng đó, em coi coi à, anh Duy Nguyễn ở bên uh, quận 9 anh Duy Nguyễn đầu tư vàng BBL hết nhiêu tiền chứ anh nói hoài nó nói anh nổ em khổ mệt quá bài dễ lắm gọi là mẫu vô thử úp mề vô đây đứng trên vị trí này mề. đúng rồi em lùng lùng em đứng đây chính xác rồi chính xác cái này nè cái này cái này cái này kéo kéo lên xíu má ơi chứ không quay cái gì cái vụ này chết luôn đấy rồi, rồi cái này ngửa ngửa ngửa ra đừng có dựa dựa vô nó dẹp thì nó mới khó đó rồi cầm cây này lấy ra hai cái này lấy ra ok chính xác rồi giật mạnh ra đúng rồi đó thả cho nó dành ra vị trí này đó căng chưa xuống lại căng ở đây vị trí này đúng không có cầm thẳng tay đâu rồi xong rồi kéo lên thở ra nó giữ lại nè kéo lên đó ngay vị trí đó canh sao nó méo xẹo với gái không nhìn không đó kéo cho nó ngay ngay vô đó. rồi xong rồi thả xuống chỗ này là yếm khí nè đó giật thở ra nè đó thở đó. rồi ok động tác là có tiêu có, có kêu là libero libero hay lever rồi đó quên kêu kêu là toàn đi baro rô không đó để tập lưng nha rồi form món sau ổn chưa rồi dứt ok xong rồi trải về chốn cũ người ơi lạng qua đây xong rồi leo xuống lấy cục năm ký gắn vô rồi làm lại nè giật libero rồi lên dạ. rồi thả xuống cắt nhẹ mà đúng không nhẹ quá ồ chính xác tập bài này trước đi mốt mới qua bài rô kia được đó đúng rồi rồi rồi rồi rồi tiếp tục tiếp tục mỏi nghỉ tiếp tục tiếp tục mỏi nghỉ nha rồi tiếp tục mỏi nghỉ chọc mọi người mọi chưa Rồi thả ra đi Từ giữ sức còn nhiều bài lắm Nhẹ quá lên tả Ok Chứ ờ, nhẹ quá để làm gì Tập nóng phê nóng phê tập nóng không rên Mắt nóng có nheo nhìn nóng có hấp dẫn Nhớ không Nhiều kiểu đỡ rồi lắm mà Có tiền PT nó nặng vậy nè à, Cái này là có tiền PT <laughs> Rồi Thật ra cái này nó nhỏ nhỏ cho mày đỡ này nó cũng có hay á này nó cũng có cái thú vị á mà biết rồi hả rồi thôi đó vô vô vô Rồi à, xin giới thiệu với em và các bạn đây là chiếc máy tập BBL có tên là BBL Lab Full Down là cái máy tập tốt khá rất là tốt cho cơ lưng mà là duy nhất luôn hầu như nó không có sự, không có sự thay thế à, em bây giờ học kiến thức nha ừ. máy tập máy tập của BBT á hay là máy, um, cũng là cái cách mà cái thước đo cho những cái máy tập mà những cái phòng mà nó chuẩn năm sao thế giới á thì nó sẽ có cái hệ máy BBL là cái hệ này là cái hệ bán quay rất là ok bên cạnh đó nó có thêm cái hệ BBS và BBD là cái hệ căn bản ở dưới lầu 1 Bình Tân á anh tập rồi đó là kêu là BBS với BBD còn cái máy ở dưới lầu 1 quận 9 đó là máy BA cái đó còn độc quyền dữ nữa rồi xong rồi tới BBL đó, nhớ nhớ từng cái máy mà để tập cho từng cái nhóm cơ trên cơ thể chúng ta thì hầu như là mỗi hệ nó sẽ có một máy mỗi hệ ví dụ như em vô BB, BBS nó cũng có cái máy lap down nữa ừ. đó là cái máy em tập bên mình tăng đầu hai em cầm kéo kéo đó nhớ nhớ à, ok con này là PPL thì em sẽ tập để em hiểu được cảm giác khác nhau giữa hai cái máy này giả sử như con nào giành máy còn biết đường mà né rồi tay cầm bình thường rồi lôi xuống gác chân vô chuẩn không bây giờ em nhìn xuống cái chốt màu vàng vàng này nè à, nó hơi cao vô vô vô quay chốt màu vàng vàng luôn đi em đừng ngại em anh đố em chứ à, anh đố em với mấy bạn chứ cái chốt màu vàng vàng này dùng để làm gì để uh, di chuyển hả kéo ra di chuyển kéo ra di chuyển cái này đúng không ừ. đầu óc của em còn khá là trong sáng cũng cái câu hỏi này anh hỏi cô mua đồ trước làm việc với anh đó người ta nói là cái này là thiết kế dành riêng cho phụ nữ tại vì này nó sung sướng nó làm cho phụ nữ happy yêu thích cái mà cái anh hỏi đó, em lý giải sung sướng chỗ nào lúc đó anh còn trong sáng giống như em vậy đó xong mà cái nói anh ngồi sát cho đi mới hiểu anh ngồi sát cho điên mới hiểu rồi cá sốt kéo xuống tập bình thường nó cái chỗ đó ổn chưa cái này nè cao cao đúng không cao thì giờ thôi tôi gác cây ra đi em em nắm cái chốt sung sướng để em chỉnh đi okay. nếu cao thì em ngồi sát vô tại cái này nó nó nhỏ cái đùi vô nó bự thì nó đó, đó. lúc này là sung sướng phát huy nè gần gần phát huy rồi gần chạm ờ gần chạm rồi đó cái này không phải là điểm g nha các bạn cái này là điểm gì không biết nữa rồi dứt đúng rồi đó không cần sâu quá đâu rồi giờ ok rồi lên chính xác tại vì à, bạn nữ này đã tập cái máy bbs rồi nha các bạn nên nó cùng chung cơ chế này chỉ khác cái máy thôi ngay cái tay nè nhớ xuống vị trí này cho anh cho nó an toàn rồi đó đó tập đi giúp cái lưng nó không mốt là con bướm nó ra đây ngon lắm mà giờ bướm nó một lông bướm nó còn vậy đó bướm bướm nhỏ à. rồi bữa nay đi không thành tóc biếm nữa ha rồi đúng rồi đó đó chính xác chính xác đó chính xác chính xác thấy không dạy nó ờ, dạy một người nó có sự khoa học và nó có giáo trình đàng hoàng các bạn nó khó là khó ở những cái bài BBS cái BBD đầu tiên á rất là khó còn khi mà họ lên tới cái máy bán quay này rồi á thì họ đã có được cái lượng thức căn bản rồi mình nói họ sẽ lãnh hội nhanh hơn dưa ấy giữ lại quên cái vụ mà lưng là phải giữ nhớ chưa nó không phải giữ vậy mất cảm giác cái căn này nọ rồi thả ra giữ vài giây thôi rồi uống súp đi ok đó vô vô vô vô đó này nhẹ quá tập chưa đã vô vô vô vô tinh thần thôi chứ có đỡ gì đâu mà vô đội la ghê vậy vô à à à thôi ơi mấy chục cái rồi đó không hay giá trị bt chưa Rồi, ờ. ờ, thôi lên tạ được á Ok Vô Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười thôi anh ơi mùi hôi hả à, ờ, căng cơ mắt nhắm nghiền căng cơ và tận hưởng rồi chưa xuống chưa căng chưa căng rồi căng rồi buồn rồi ngồi thả ra tạo luôn đi ok <laughs> nhìn giống chim cút quá <laughs> ok chưa no, người đâu thiếu 5 cơ 5 kg luôn à, rồi bây giờ anh sẽ giới thiệu cho em một cái máy độc nhất mà không bt nào dám chỉ hết thật ra nó có máy đâu chị à, cái máy này là phải tập thôi tại vì mình đến với thol là gì linh hồn là thiết bị em đi khắp cõi nhân gian không có phòng gym là linh hồn là thiết bị anh đi qua mỹ biết biết như tiểu bang rồi anh vô phòng gym từ cùi tới bếp luôn em biết bây giờ ở bên mỹ vé một ngày nó kêu là one day pass cái gói cái vé one day one day pass nó lấy anh 50 đô buổi một ngày thôi đó mà máy thua xa lắc máy không bằng ở đây đó mà ở bên mỹ anh không có nói là nước mỹ không có nha các bạn nên đừng có chụp mũ anh cái câu này nha tức là những cái anh đi khảo sát anh đi rất là nhiều phòng game đó tức là những phòng game anh đi thôi đó nên mình không có ý là mình nói ở bên mỹ không có phòng game mà nó cao cấp vậy các bạn đừng có chụp mũ mình nó tội nghiệp mình lắm rồi à, nhưng mà cái phòng game mà nó có được những cái máy này gì đó thì nó lại không đầy đủ tức là nó còn ít thôi nó không đầy đủ nên ở đây là gì à, một cái sự gì đó nó cũng là duyên duyên là nợ thì em đến phòng riêng của tay BBT thì em nên tập máy này cho biết cái máy tập chuột cái tập về quýnh bồ máu ok tập cho vui thôi rồi cầm vô đây kéo rồi cầm vô đây kéo hai cái tay để sai sai khỉ khô gì tại cầm sao cũng được hết á tỏi cây này tự do em muốn cầm quay ra quay dạ. vô gì gì cũng được hết à tức là sai là hai bên không có đều đúng không ờ. rồi ướp vô đây bảy bảy cái ghế này lên này nè cái ghế này chỉnh cao cao chưa cái cô chỏ lùi lùi lùi lùi lùi đây tập trung đến đây đi <laughs> khổ quá rồi nó được được, được. anh à, à, anh kể mà xưa anh à, sinh viên đi dạy kèm nhỏ kia lớp lớp 11 mà nó tối ngày nó anh tập mà nó nô no fra rồi What? trời căng căng lắm em nhưng mà thôi lúc đó anh là đối với anh là tiền là quan trọng <laughs> tiền là quan trọng nha mà cái này thấp quá không ta thấp quá hiện chỉnh này lên nữa này nói rồi cái ghế này quan trọng là cái cặp đó của em nó phải nằm trên mới được nằm dưới mới được đó đó rồi ok ok được rồi. rồi em tì vô đúng rồi rồi rồi kéo lên nổi không nổi không nổi cái cơ chế này nó hơi lạ lạ nha em chưa tập cơ chế này bao giờ đó khó anh à. khó khỉ khô gì kéo lên đi kéo lên nổi không <laughs> nặng quá rồi kiếm cục hai kg rưỡi đi tài yếu quá a few moments later rồi ok nổi chưa nổi. rồi thả ra tới đây kéo lên kéo lên <laughs> không nổi hả trời ơi trời <laughs> thôi vô rồi vô. một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tả ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ Rồi ok, cảm giác chỗ này thế nào? Căng Mỏi không? Mỏi à. Bây giờ nếu mà không mỏi tập trung tay, tập một tay thôi, tập một tay thôi. Tập một tay thôi, tập trung cái lực về tay này nó em phải để cái tay thấp thấp vậy nè nó cái người vậy nó mới có lực ừ. bạn em hiểu không dạ. đó ok đó gán kéo đi tập cho khỏe đó đó đó đó ô em tự làm mình được rồi kìa ghê chưa thầy cái giữ luôn ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa ghê chưa nổi tay đi em ơi

rồi xong uống súp đi lên, lên lầu với anh ok anh <laughs> rồi với à, Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến em và các bạn cái máy tập pro này các bạn biết rồi nhưng mà chưa chỉ cho nữ thôi rồi đối với nữ tập nhẹ nhàng xinh xắn thôi nha các bạn rồi à, cách chỉnh máy bình thường như à, model ngồi vậy là đúng rồi đó Chỉ tại vì model con không chịu thôi chứ giờ sao giờ rồi cầm tập đó kia nữa hai tay đàng hoàng em rồi kéo vô nó giống như máy bbs thì thôi dạ cái vụ <laughs> này quỳ hoài nha cái vụ này hoài nha rồi kéo ra đi kéo vô cười gì đúng rồi xin lỗi ok rồi nó kéo đúng rồi đó thả ra từ từ thả ra rồi kéo vô đúng rồi đó tập đi hả con bướm con bướm xinh con bướm xinh con bướm ngu xì con bướm ngu xì nha vô đúng rồi đó em ờ, biết được chút xíu về freeway rồi đó okay. tập đi tập đi thế này ok ờ. Ờ. ờ ờ ờ ờ ờ rồi lên tạ đi lên tạ đi 5 kg nữa thấy quấn cái khăn mà thấy có cảm tình thì quá giải cho này cưng hai cái tay cầm vô đây nè đó thả vô đây nè ok cái logo phải nằm vậy nè cái logo nè Thor Stream phục vụ cuộc sống nhớ chưa nó hùng cái đi ứng gì rồi rồi vô tập cần support nói không support tụ tập đi má ơi ghê quá thôi vô support này là thế support độc quyền của Duy Nguyễn đừng bắt trước nha mấy ba <laughs> đừng bắt trước nha này thế độc quyền rồi nha các bạn độc quyền không bắt trước à, ờ. anh ép nhiều quá à. không phải ép mà anh gán dẫn cái lưng ra chỗ đẹp thằng camera đang quay làm sao thôi ép gì mà ép đúng không đó rồi chưa được ờ, chưa ok ép bằng vậy nè đó à. ép vậy mới ép nè <laughs> ok rồi thả ra đi được rồi ờ mà thấy phê không thấy vô nhiều không trời ơi bao phê phê này là là phê kép mấy bạn bạn biết trong kinh tế là những kép không còn này là phê kép wow. anh ghế này chắc chắc ngồi được hai người chứ không mà ờ, to to ăn luôn mày hơi căng <laughs> lấy ra nó hơi căng chưa anh phụ kéo mới được rồi vô nè ok à, chỗ này ổn trời má ơi bạn nhìn cơ luôn nè không đẹp chưa cơ gì á con nhìn cái tay chưa đẹp ghê á tập trung đi chị <laughs> nè thả nó tới đây nè ok kéo vô nè ok nè kéo vô nữa thôi nữa thôi thôi thôi thả ra luôn ok rồi phê chưa thấy không rồi ok tốt